sau khi mình đổ vô nè các bạn thì à, mình mua được khoảng à, 5 kg 5 kg đá 5 kg đá thẳng suối thì mình thấy nó cũng hơi tạm nó không nuốt không nó nuốt khoảng chừng 7 8 kg khoảng 10 kg có hết nó nên nó, cái khu cái khu vực này nó nó ngoằn ngoèo lắm cái khúc gỗ này ngoằn ngoèo lắm nó nó đội lên nó không nó nằm cái dịch cái địa cái địa thế của nó không nằm như vậy đâu đó thì mình mới cắt Đấy. nói chung là mình phải cắt cắt rũa nó đây bây giờ mình để cho các bạn xem nè đây mình phải cắt cắt nó đó, nó mới nằm được cái cái cái, cái thế như vậy các bạn đó, sau khi mình cắt xong rồi bắt đầu mình sẽ dán mình sẽ quyết định dán lũa mình sẽ dán một số một số chi tiết cho nó đẹp hơn chứ mình không để gì được đó bây giờ những khúc lỗ mình đã cắt ra nè đó, các bạn hãy thấy mình không không lũa mình đã cắt ra mà mình ngâm mình ngâm tới khi nào mà nó nó nó nó, nó ra nhớt hết trơn thì à, mình ngâm khoảng chừng à, cái cái tầng đầu tiên đó, khoảng ba bốn ngày đầu đó, nó thúi lắm các bạn có ai mà có trải nghiệm cái vụ mà ngâm lũa thì các bạn có biết nó thúi vô cùng thì khi mà nó đã ra nhất nhai nhất nhạy vàng bắt đầu à, nó ra nước vàng vàng bắt đầu mình đổ bỏ mình đổ bỏ nước đó cái mình ngâm nước mới nữa cứ như vậy hoài cứ mình cứ làm lặp đi lặp lại cái cái cái chu cái, cái cái quy trình nó hoài thì khi mà mình lặp đi lặp lại vậy nó nó nó, nó sạch nước khi mà mình cảm thấy nước nó trong mình mình cho nước mới vô mà ngâm khoảng chừng một ngày nó không nó không còn ra nhớt nữa thì lúc đó là nếu mà tính vậy là khoảng 3 tuần rồi một tháng đó nếu mà tính ra là khoảng gần một tháng nếu các bạn sợ các bạn có thể ngâm một tháng trời cho nó ra ra hết nước rồi sau đó mình phơi khô mình phơi khô xong rồi cho nó thấm ra hết nước rồi phơi khô phơi khô xong rồi mình làm nữa đó cái quy trình của mình nó như vậy đó các bạn bây giờ cái à, khúc gỗ này mình sẽ à, khi mà phơi khô xong rồi hết trơn rồi mình, mình sẽ kiếm bể mình sẽ làm một cái bể mình thả nó vào mình sẽ tiếp tục cái à, cái bể biotop chơi cái này cái bể tóm cho nó cả đã các bạn đó. chơi à, cái lũa này mấy các bạn phải à, ghép đá vô nha cái lũa này á các bạn muốn cho nó chìm xuống tại vì cái cái cái thân của nó nội sẽ nổi à, nó không bao giờ là nó nó nó nó nó nó nó sẽ chìm chứ nó không bao giờ nó nó, nó không bao giờ không chìm nó không có nổi nó không có chìm nhưng mà sẽ nổi lên nổi lên một nước thì các bạn phải làm tự mình làm cái này cái cây này bị người ta cưa đó mình ta cưa bây giờ mình sẽ phải phải phải phải ngồi mình chế tác lại các bạn Đấy, chế tác bây giờ mình sẽ phải ngồi là mình làm lại đó mình dán lại dán lại những khúc nào nó đẹp nó không đẹp đó mình phải làm lại ngồi mình thiết kế lại cho nó đẹp cho nó vừa vừa đúng như cái cái cái, cái sự mong muốn của mình đó sự mong muốn của mình thì cái cơ lũa này sẽ đẹp thôi bây giờ từ từ mình sẽ làm à, các bạn ờ, nhớ theo dõi cái video của mình xem tiếp nghe các bạn I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. rồi xin chào các bạn hôm nay mình à, lấy cái bể à, kích thước à, chiều dài là 80 cao là 50 rộng là 40 mình ngăn ra mình ngăn ra mình sửa lại mình làm cho à, lập trần vách thì ở đây mình có bài mình được ba ngăn ba ngăn lập trần vách rồi à, sau đó sau đó mình à, đi lượm đi lượm cái khúc cây này à, khúc củi Đấy, khúc củi người ta bỏ đi à, khúc củi người ta bỏ đi rồi mình à, mình dán lại mình dán lũa mình mua cái miếng phơm Đấy, một miếng phơm rồi khúc dưới á, phía dưới á, phía dưới của mình à, mình sợ nó bị yếm khí rồi cho nên là mình có lót thêm một cái nham thạch trắng đó à, anh em kia một cái tên mỹ miều là đó ông vũ Đấy. sau khi mình làm thì mình nó mình có được cái cái bố cục như vậy Đấy à, khúc củi này á khúc củi này đâu phải về, dễ đâu các bạn khúc củi này về á mình phải ngâm mình rửa sạch đất mình ngâm khoảng chừng một tháng nó thúi nó vừa hôi vừa thúi rồi và sau khi ngâm xong rồi á thì nó có là khi ngâm xong rồi á, thì uh, mình phải cưa đầu tiên là cưa nè thì, thì xin lỗi ngày đầu tiên là cưa nè sau khi cưa rồi mình định hình à, mình định hình nó sau đó thì đó nó dày rồi cưa xong rồi mình ngâm mình ngâm xong rồi bắt đầu dán dán xong phải đi mua cái miếng phơm rồi đá Đấy, đá này là mình xài đá ờ, đá đen gia lai cho nó rẻ tiền một ký nó khoảng chừng tầm 20 20 đến 25k thì thường thường là 20k không chứ chưa có 25 đâu đấy miếng này không đó là 50 ngàn ở mình mua là 50 và trọng là 60 60 40 đó, mình mua 60 40 nhưng mà về đưa vô nó không vừa phải cắt ngồi nó lấy kéo lấy cây dao gọt giấy mình cắt miếng phơm thấy vậy nó dày vậy nhưng nó, nó mỏng nó nhẹ te nó nhẹ giống như là mút nhưng mà nó cứng nó cứng rồi mình mới chế tác các bạn mới làm được à, làm được như vậy thì thưa thường thường là tôi mua tôi mua cái này ở tiệm thủy sinh ở ngoài chỗ đốc thì Sonawa còn đá thì tôi mua lúc trước rồi à, khúc củi mình đi lụm rồi mình dán bằng à, keo dán keo 502 với ờ, là ờ, bung gòn đó. rồi mình gắn vô các bạn thấy và sau đó à, cái nền này thì mình sẽ dự định mình sẽ chơi là thể hội mấy bạn thường hay là à, biotop nhưng mà mình sợ cái chữ mình sợ mấy bạn cười mình thì thôi mình giờ mình xài là mình chơi theo kiểu là đơn giản đó mình sẽ trồng rấy trồng rấy thôi mình trồng các bạn trồng những cái cây nào mà nó nói chung là lên mạng tìm hiểu cây nào mà nó thích hợp không cần xài CO2 á thì mình sử dụng cái bể này đó rồi đấy thì đấy à, thì mình buộc đáy xung quanh à, khi bây giờ, giờ chiều nay à, chiều nay mình sẽ để cái cái bể này bể này vô trong à, vô trong cái cái cái cái cái, à, cái để mình chứa mình chơi hai tầng các bạn đó cái bể này mình chơi hai tầng thì thằng này nó sẽ vô trong đó vô trong đó thì à, khi nào nữa thì mình có kinh phí nữa thì mình sẽ chơi cái bể 90 90 45 45 ở trên đó, bây giờ mình sẽ chơi này trước đó, chơi thằng à, <laughs> chơi lần này trước à, ok ha nghe chỉ chơi mắc cười quá thôi mày chơi đi chơi này trước xong rồi à, mình sẽ chơi cái thằng bể 90 45 45 sau đây đó, bây giờ mình để vô vậy nó đã nặng rồi thì chiều nay chiều nay mình bưng vô bưng vô các bạn nếu mà các bạn do gió thì không được bố cục nó bị nghiêng nếu các bạn nếu mình đưa cái bể vào trước á cái cục mình nó nghiêng nó làm khó làm mình chế tác nó nằm ở ngoài đó. chế tác nó nằm ở ngoài sau đó bây giờ bây giờ mình sẽ đưa nó vô trong à, chiều nay mình sẽ đưa vô trong rồi à, sau khi lóc lọc để đá à, đá ở đây à, để sỏi sỏi ở đây mình lựa chọn là sỏi sạn suối cho nó giống thật hơn chứ các bạn đừng có để sỏi sỏi trắng sỏi gì chứ chứ việc sỏi soạn suối rồi à, bên đây là nhân lọc rồi ok rồi đầu chiều nay tiếp tục nha các bạn sau một tiếng đồng hồ nói chung là nửa tiếng chứ sau nửa tiếng đồng hồ xà xịt nước sàn xưa đẩy nưa lắc da này kia nọ ok các kiểu thì nó đã được lượt bớt một số đất đá đất cát của ờ, suối đó một xíu đất cát sạn suối này một số đất cát đó nó ướt nhẹp như vậy luôn Đấy. đó nếu mà làm như vậy hoài nếu mà nếu mà các bạn làm như vậy hoài thì bảo đảm các bạn thì một tháng một tuần thôi một tuần nửa tuần một tuần thôi Đấy, các bạn sẽ giảm được hai chục ký mỡ ô mà ai mà mập như tôi đó nha khoảng 100 ký như tôi đó nha thì có thể làm cái chuyện này có thể làm được như vậy được tâm kg mỡ đấy giảm được 10 cái mỡ quá êm khỏi bằng không thuốc thuốc gì hết rồi sau khi cái này mình à, sẽ đổ vô đổ vô cái, cái khu vực này à, chắc cái này chắc không đủ đâu cái này chắc không đủ đâu mua khoảng chừng có 5 kg thôi 5 kg đá thôi mà nó đã không đủ rồi cái này phải trải từ giá là 10 kg hơn quá Đấy giá 10 kg hơn quá các bạn rồi giờ bây giờ mình sẽ để vô ngay các bạn ơi rồi cảm ơn các bạn theo dõi nha bây giờ theo dõi tiếp tục nha các bạn sau khi mình đổ vô nè các bạn thì à, mình mua được khoảng à, 5 kg 5 kg đá 5 kg đá thẳng suối thì mình thấy nó cũng hơi chậm nó không nuốt không nó nuốt khoảng chừng 7 8 kg cơ thể 10 kg có thì mình à, mơ mình sẽ mua thêm à, ngày mai mình sẽ mua thêm à, hai bịch nữa hai bịch nữa nhưng mà mình uh, uh, nói trước cho các bạn biết là thời buổi hiện nay uh, là dịch bệnh Đấy, cho nên là cái vụ uh, mua thêm thì không biết thế nào nếu mà không được thì uh, không được thì mình để như vậy còn được thì mình sẽ đổ phía sau á. phía sau á, thì nó sẽ đắt cho đá nó cao lên đá nó cao lên thì nó sẽ ổn hơn nó sẽ đẹp hơn Đấy, các bạn mình thấy nó không còn trống phía sau nó sẽ ổn hơn nhìn nó thấy nó hơi ờ, ok hơn nhưng mà nhưng mà phía sau như vậy thì cũng không sao đâu nếu mà như vậy thì mình để cây vô là ok rồi mình mình mình để cây vô thì nó khoảng ổn rồi đó bây giờ phía sau đó mình để cây vô thôi à, cái rấy à, lấy nó dài mình để lấy nó dài cho sẽ ổn à, rồi à, mua cá thì cho nên không có được luôn rồi mùa này nếu mình vậy là mình để vậy luôn các bạn mình để vậy rồi mình ờ, chạy lọc tạo vi sinh chơi thôi ờ, để lấy cho nó sống chơi thôi chứ nếu ờ, nói về mua cá hay là mùa này là coi như thua rồi mùa này coi như thua rồi thua luôn các bạn làm chơi cho các bạn cái video này hiện tại thôi hiện tại đang bị uh, không địa đang bị nghị định 15 của chính phủ đó thì hiện tại như vậy thì thôi rồi ờ, mình có sao mình làm vậy thôi giờ mình vô nước mình vô nước và mình vô thêm cái ráy lá dài nữa thì cho nó ổn hoặc là mình vô nước mình để đó chứ không có cá bây giờ cá cũng không có gì cũng không à, mình vô nước thì mình để đó thì đèn mình lắp đèn sau đi đó bây giờ thì ờ, nó tạm thời nó vậy đi mình cho nó sao thì nó vậy đi mình nữa tính nữa với mình trồng mình ngồi mình suy nghĩ mình trồng một số thêm Ờ, dây ờ, chậu bà dây chậu bà mình sẽ trồng trên đây cho nó leo rồi à, mình sẽ vô à, vô là bông lọc rồi ha vậy thấy thôi thì cũng thấy ổn mà khỏi cần mua thêm đi mua thêm đi. như là thấy mình thấy nó, nó ổn rồi như mặt mặt bằng chung này mình thấy nó đẹp rồi ai mặt bằng chung thấy nó đẹp rồi thôi bây giờ mình vô thêm cây bọng rồi này kia nữa thì coi như nó ổn hơn à. rồi sau khi ờ, mình ờ, ờ, lắp được mình để vật liệu lọc thì ở dưới tầng dưới đáy là mình để một miếng bông xanh trên là mình để bốn miếng thanh bốn cây bốn cây thanh sứ sứ vàng và loại lớn khúc thì trên nữa thì mình để là à, <coughs> nhâm nhâm thạch trắng đó. À, mấy bạn thường hay kêu mỹ miều là đó lông vũ rồi trên nữa thì mình để là à, bông lọc 3D à, trên nữa thì mình để là à, một cây đèn UV Đấy, cái đèn UV cho các bạn xem đó. rồi à, trên nữa cuối cùng mình để là một cái bông lọc đó. bông lọc rồi, à, ngăn ngăn này ngăn thứ nhất đầu tiên nước chảy vô các bạn nước nó sẽ chảy vô đây đó các bạn sẽ thấy được cái nước nó đạp vô không nước nó đạp vô và khi mà nước nó nạp vô rồi tới năng bên đây nhưng bên đây mình để dưới cũng đi ra như vậy nhưng mà mình có thêm mà ờ, có thêm là than than củi à, mình bên ở đây mình ờ, trong cái những cái video clip mình làm á thì trong hai năm nay đó mình nuôi cá thì lúc nào mình cũng để than củi trong này hết đó. thì ai ai chê tôi á này <coughs> là than củi các bạn thấy thấy được nó màu đen đen không là than đó, đó thì nếu mà bạn nào chơi mình thì mình đồng ý mình chịu ok mình à, xài những vật liệu mà cổ xưa ok nhưng mà à, đối với tôi á thì đây cũng là đủ rồi đủ để tôi làm một cái bể à, cũng như mình làm một cái bể à, bình thường mình chơi thôi chứ mình không có thể là mình nói được nói được thì mình làm cho các bạn xem à, một kinh phí nó nhỏ à, tất cả những cái đồ này là mình mua rồi hết nè mình chỉ tận dụng lại thôi mình không có cái gì hết à, khúc lũa mình cũng lụm nè à, khúc lũa mình cũng lụm nè rồi mình chỉ mua mua cái miếng phơm thôi mình chỉ mua cái miếng phơm về mình tự dán nè đá là mình phải mua nè đó, đá đen gia lai nè mình phải mua nè rồi à, sỏi sàn suối nè mình phải mua nè đó. mình chỉ sửa lại cái cái cái cái vách nè đó. rồi à, cái đèn nè nên mình chỉ mua mình chỉ mua là cái kẹp nè kẹp mua fan là 45 ngàn một cái nè rồi cái này mình tự chế nè ống nước nè đó ống này ống ống đi dây điện ống ngủ nè đó rồi cái đèn này mình đèn đèn cũ nè đèn cũ nó có chế độ ờ, ba chế độ mà giờ còn có hai chế độ thôi đó là đủ trên có bãi biotop rồi Đấy. các bạn thường hay nói bãi biotop nè cái này mình mua lâu rồi giờ mình để dành mình xài đó, đó bây giờ các bạn tự các bạn cái cây này mình lụm nữa nè cái củi bỏ đi nó là cái gốc mai thôi cái gốc mai mà gốc mai xù à, gốc mai xù mà ta bỏ đi rồi người ta không cần tới nè người ta còn à, người ta không cần tới rồi rồi người ta bỏ à, ông anh mình ông anh mình mình lụm lụm đem về lụm đem về hôm qua đó hôm qua nó mình à, hôm qua nó là mình nước rất là nước nước các em à, hơi đục hơi đục mà tại vì nó chưa có qua xử lý sáng nay mình tính ờ, mình tính là sáng nay mình tính xử lý là mình à, xử lý là cái nhà nhà máy lọc nước nè cái nhà máy lọc nước này chưa xử lý hết à, bây giờ sáng nay thì mày mình thấy là nó nước bắt đầu nó trong rồi nó trong thì mình cho vi sinh vô thì mình thường thường mình xài ở đây là mình xài vi sinh của hãng vi sinh cái chai màu đen đen đó Extrabio à, Extrabio mình xài Extrabio không à chứ mình mình cái vi sinh mà loại BSB đó cái sinh mà lỡ BSB với CV sinh 10 ngàn đó thì mình cũng nghĩ ờ, nghĩ xài luôn rồi mình chỉ xài vi sinh extra bio còn bây giờ có một loại multi bio nữa nhưng mà mình chưa xài tới multi bio mà mình chỉ xài extra bio thôi đó. ở đây mình không có quảng bá hãng nào hết tại vì người ta đâu cho tiền mình đâu quảng bá rồi mình nói cho các bạn biết là các bạn cần các bạn mua đó. mình có nhiều người có nhiều người nói coi như mình cũng lên mạng mình cũng lên mạng rồi mình cũng tìm hiểu mình cũng hiểu được rằng là vi sinh thì chỉ cái nào nó cũng như nhau thôi nó không có nào tốt như nhau nhưng mà mình xài về lâu về dài đó mình mới lọc lượt là mình mới lọc lại rồi mình mới có kinh nghiệm mới lọc lại thì mình xài extra bio là ổn ok nhất à đối với mình thì ok nói với các bạn các bạn có thể mua loại vi sinh của Mỹ của hãng ờ, Mỹ Sechem á à, mấy cái hãng Mỹ đó rồi ờ, vi sinh mắc hơn cũng được tùy mấy bạn có kinh có kinh phí thì bạn mua nhưng mà mình còn có người tự làm nữa đó nhưng mà vi sinh đó tôi nói thật các bạn nếu mà tự làm vi sinh đó thì coi như đưa vô nước thì nó nguy hiểm tất cá các bạn nguy hiểm tất cá lắm nó bị ờ, ô nhiễm dòng nước mình không biết đành mình không có thử nghiệm mà mình cũng không có thử nghiệm nhưng mà mình đã trải qua rồi đã trải qua rồi mình lọc lựa lại thì chỉ có extra hiện nay thì ok với multi bio là hai hãng đó nếu mà không có extra thì mua min bio đỡ cũng được ok đó. thì uh, sau khi uh, nếu mà nếu uh, sau khi đó uh, uh, hết dịch hết uh, hết dịch đi hết dịch đi thì mình uh, mình sẽ mình sẽ mua mua mua rẫy mua rẫy để xung quanh nè à, cho nó sinh động thêm bây giờ thì mình à, tiến hành mình đi mua cá đi bây giờ mình sẽ mua 10 10 con 10 con muốn, 10 con muốn, đó, 10 con muốn thả vô cái bể này à, ha chơi thôi nước như là ổn định rồi giờ mua cá thả vô là chuyện bình thường ha